Xin chào các bạn đang theo dõi kênh à, video của xe điện motor điện à, Video hôm nay thì em xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ động cơ giảm tốc 48V 1500W Cái à, dòng motor này thì à, nó là động cơ có giảm tốc và không trổi than <coughs> Một số cái thông số chính của nó là như sau thì Điện áp đầu vào là 48V Tốc độ vòng quay của nó là đầu ra là 495 vòng trên phút và dòng điện áp à, à, định mức của nó là 39A Đấy, 39A đây là dòng tối đa các bạn nhé chứ không phải là cái dòng thường sử dụng của nó cho nên là các bạn à, không cần phải so sánh để mua bình ắc quy đối với này cái này thì thường thường là nếu như các bạn làm vào cái xe ba bốn bánh ấy, thì có thể tải trọng của nó lên đến 700 kg cho đến 1 tấn là bình thường có thể dùng được đấy cái ưu điểm của dòng động cơ không chổi than này thì cái độ an toàn cao và nó à, đỡ tốn bình thì thường thường đối với cái dòng có chổi than ấy thì à, nó à, thường thường là nó sẽ ăn điện hơn khoảng 70 phần trăm thằng này thì nó chỉ ăn hết 70 phần trăm thì dòng chổi than nó sẽ hết không tầm 100 phần trăm đấy nó đỡ tốn điện hơn rất là nhiều à, cái bộ điều khiển này thì cũng là một bộ điều khiển 1500W thôi bộ điều khiển 500W của nó thì đây có cái thông số của nó thì ở đây nó không được ảnh nó không được rõ nét lắm đây. Công suất là 1500W. Dòng là 75A. Đấy, dòng nó rất là cao. Dòng của điều khiển thì rất là cao. Thì thường thường các bạn à, khi so sánh các cái điều khiển ấy, thì các bạn à, cứ so sánh giá cả thì các bạn lưu ý một chút là đối với những dòng điều khiển dòng càng cao thì giá nó càng đắt đấy, và nó càng khỏe thì tuy nhiên thì à, cái dòng nó phải cao là thực sự so với lại à, cái gì nó à, đáng có chứ nhiều loại điều khiển ấy thì cái tem dán người ta dán lên thì nó không chuẩn thì để đánh giá nó thì các bạn cứ tưởng tượng này <coughs> nhìn vào cái điều khiển này đối với những điện điều khiển dòng cao ấy thì cái dây điện nó rất là to dây điện đầu ra nó to đây như con này là dùng dây đôi các bạn này đấy dây đôi là dây của nó là dây 4 ly hai sợi dây 4 ly đấy dòng nó mới gọi là dòng cao thực sự đấy chứ còn những cái điều khiển nó ghi dòng cao như kiểu 30, 4A như 40A như của xe đạp điện ấy, thì cái dây điện đầu ra nó rất là nhỏ dây chỉ tầm hai ly rưỡi đến hai ly chứ không không dây to thứ hai nữa thì à, đây là cái dòng động cơ à, của hãng Huli Motor đây các bạn nhìn này bao giờ cái hãng này thì à, nó cũng có cái logo là hình quả lúi này đấy hoặc là trên thân động cơ này đấy <coughs> mặt này nó in nổi luôn này chữ Uli Motor này tất cả những cái dòng động cơ mà nó không có cái chữ Uli Motor dập lỗi như này thì không phải là của hãng Uli Motor đấy những cái này thì không có thể làm giả được các bạn nhé thứ hai nữa là về cân nặng thì à, cái động cơ này đây mình à, có cân lên trên cái à, cân này đấy của nó thì con này là 12 cân rưỡi đấy 1.500W này nó có dập cả lên trên cái À, thân trên động cơ này Đấy, 48V 1500W à, Có một số cái dòng động cơ ngoài thị trường bán thì cân nặng nó cân rất là nhiều Cân nặng nó cân cao hơn Nhưng mà thực tế thì cái ruột động cơ nó không không nhiều Nó nó, nó không khỏe như cái dòng này bởi vì là à, động cơ thì cân cao hơn nhưng nó lại sử dụng cái vỏ này bằng gang này cái thân vỏ động cơ nó bằng gang thì các bạn biết rồi giữa nhôm và gang thì nó lặng rất là nhiều cái nhôm như thế này thôi một cái vỏ nhôm như này nó chỉ khoảng 5 đến 7 lạng thôi nhưng mà một cái vỏ gang nó có thể lặng mấy cân cơ đấy cho nên là tuy động cơ có thể cân lặng hơn nhưng ờ, nó thực tế thì cái ruột của động cơ nó lại không to bằng cái con động cơ này được đấy vì vậy là có những cái con động cơ nó tới 3.000W nhưng chưa chắc nó đã to hơn con này đâu đấy còn cân nặng ấy thì các bạn phải so sánh ví dụ như cái dòng này nó vỏ nhôm này đấy cái này nó làm vỏ nhôm tản nhiệt cho nên là cái khả năng tản nhiệt nó tốt hơn là vỏ gang thứ hai nữa nó nhẹ hơn còn cái dòng à, vỏ gang ấy thì à, nó lặng tuy rằng à, các bạn có thể là bảo là đế nó khỏe hơn tuy nhiên thì à, cái đế nó chỉ là cái phần định vị thôi thì à, mình có bệ bệ mình bắt lên cái này rồi Đấy, có bốn con ốc này cũng đủ khỏe rồi thì uh, sau đây mình sẽ quay thử cho các bạn nghe cái, cái tiếng động cơ của nó rất là êm đấy hết cỡ nhé đây nó có quạt tản nhiệt này Đấy các bạn chỉ nghe thấy tiếng gió thôi <clears throat> Chỉ nghe thấy tiếng gió nó rất là êm Đấy mặc dù là nó có hộp giảm tốc đây nhưng mà nó rất là êm à, vấn đề tiếp theo nữa là mình giải thích cho các bạn về cái vấn đề bảo hành thì à, có nhiều nơi bán hàng thì người ta cứ mạnh miệng người ta bảo hành cho các bạn là 6 tháng một năm thì mình cũng xin lý giải luôn cho các bạn như thế này bảo hành thì các bạn phải hỏi cái người bán này là bảo hành trong trường hợp như thế nào đấy mới là vấn đề các bạn cần hỏi chứ các bạn đừng nghe thấy cái bảo hành 6 tháng và một năm các bạn cho là là ghê gớm bởi vì cái điều kiện bảo hành của họ ấy có khi nhiều khi có bảo hành cũng như không đấy ví dụ như cháy nổ có bảo hành không vấn đề đấy mới là quan trọng và cháy nổ thì à, do nguyên nhân người sử dụng hay là do nguyên nhân thiết bị thì à, khi các bạn à, làm nó cháy nổ ấy các bạn không chứng minh được là cháy nổ là do thiết bị hay là do người sử dụng hay là do thiết bị thì các bạn cũng không được bảo hành đấy mà vấn đề chứng minh được nó hỏng do người sử dụng hay là nó hỏng do thiết bị thì cũng các bạn cũng không có chứng minh được cái vấn đề đấy đấy vì vậy là ờ, khi ờ, được bảo hành thì các cái chỗ người ta bán bảo hành thì các bạn cứ hỏi người ta là cái điều kiện bảo hành như thế nào bên mình thì ờ, bán hàng thì thường là bán các cái khách hàng quen đã quen sử dụng rồi và biết chất lượng rồi thì tin tưởng là mình cứ bên mình cứ test trước đảm bảo cho các bạn về nhà nhận được hàng là chạy ok với điều kiện là các bạn phải đấu đúng Hãy đấu dây điện đúng à, thường là bên mình đấu sẵn và test bằng video cho các bạn xem trước đấy còn trường hợp các bạn tự ý đấu mà nó sai nó dẫn đến cháy nổ thì các bạn phải chịu còn các bạn gọi điện thì bên mình sẽ hướng dẫn đấy còn quá trình sử dụng thì các bạn à, tự bảo quản thiết bị chứ nếu có bảo hành thiết bị à, mà các bạn không giữ gìn thiết bị thì cũng không không ai bảo hành được như vậy ví dụ nó chỉ chở được khoảng 7 tạ đến một tấn các bạn chở đến tấn rưỡi 2 tấn thì thiết bị nó sẽ không cháy nó sẽ cháy hoặc là rời mưa rời gió các bạn không bảo quản tốt thì nước mưa nó ngập nước nó sẽ vào với dòng động cơ này thì à, nước mưa bình thường là không vấn đề gì đấy chứ còn nếu ngập nước thì không thể ấy được sau đây thì à, mình sẽ đo một số cái kích thước cho các bạn để dễ tham khảo cái kích thước ờ, thân của động cơ nó khoảng 30 cm còn kích thước đo hết đầu trục của nó là 35 cm cái à, trục này của nó là trục à, có có cá và nó là trục 21 22 mm các cái chân đế của nó thì à, đây chân đế của nó là 14,5 cm tim giữa hai khoảng tim là 10 mm 10 cm chiều cao thân động cơ của nó là 16 cm đấy chiều à, dài thân đế của động cơ chính này đấy của nó là 15 cm à, các bạn nhé đấy cái chiều dài này là 15 cm này cái dòng động cơ thì nó thường thường là to hay nhỏ thì nó đều to bằng này nhưng mà cái vỏ nó sẽ làm dài hay ngắn và những cái động cơ công suất thấp ấy, thì thường là cân nó nhẹ hơn rất là nhiều như con này là 12 cân rưỡi đấy các bạn ạ nó là 48 vôn nghìn rưỡi đấy là một số cái vấn đề về kỹ thuật và cái bảo hành à, giải đáp cho các bạn à, à xem video và hay mua đồ bên mình đấy chất lượng của dòng 3 pha và động cơ của hãng thì là rất là chuẩn rồi còn có sử dụng đúng kỹ thuật hay không ấy thì à, phụ thuộc vào những người sử dụng nữa thì mới đánh giá được độ bền của động cơ chứ các bạn mua động cơ tải bằng này mà các bạn về các bạn tải lên nhiều quá hoặc là trong quá trình thiết kế mình không tính toán được ấy thì mình làm thì cái tỷ số truyền nó không hợp lý nó dẫn đến là sai về kỹ thuật thì cái đấy các bạn là khi làm xe các bạn phải thử trước khi thử tải đấy, thì nó mới ờ, an toàn cho cái quá trình sử dụng và độ bền nó cao video của mình đến đây là hết rồi thì ờ, cảm ơn các bạn đã theo dõi video các bạn xem video đừng nhớ đăng ký kênh ờ, bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo à, khi có video mới đăng lên. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình.